Xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Thịnh Thành thì uh, hôm nay chúng tôi uh, mang đến các bạn sản phẩm đây là máy cắt đít ốc để cho những quán ốc vừa và nhỏ hộ kinh doanh hoặc là cắt thuê đấy thì đây là hai dòng máy được ờ, đang phổ biến nhất hiện nay máy bé và máy lớn đấy máy bé thì sẽ sử dụng cho những uh, hộ gia đình đấy, những quán nhỏ lẻ còn những máy lớn này sẽ dùng cho những uh, quán lớn hoặc là những uh, cái uh, dịch vụ cắt thuê các thứ đấy thì à, đây đây là tổng quan tổng quát bên ngoài cả hai máy à, cắt đít ốc này đấy máy bé này thì nó nhỏ gọn hơn dùng cho những gia đình thì sử dụng một ngày cắt được tầm độ 10 à, cân đồ lạnh đấy đây là máy bé nó thì uh, chức năng nói chung nguyên lý hoạt động thì nó như nhau thôi cả hai máy như nhau chỉ có nó khác kết cấu một chút thì là máy bé nó là vỏ bằng nhựa này đấy buồng vẫn là bằng thép này một lưới dao đấy, đó là nó chỉ có một lưới dao thôi và nó chạy bằng một motor bé kèm bằng dây cu loa đấy thì đây là dây cu loa của nó này thì thường thường bây giờ bây giờ hiện tại bây giờ chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi là một máy sẽ tặng hai dây này hai dây cu loa thì để bảo trong quá trình sử dụng mà lâu dài mà mình có trường hợp đứt dây hoặc là nó hỏng thì mình có thể thay tại nhà đấy, vấn đề việc thay nó là đơn giản thôi lát tôi sẽ nói kỹ hơn đấy, thì uh, máy sẽ có bốn chân đế bằng nhựa này đấy ở dưới này sẽ có đục những cái lỗ đấy để khi uh, nguyên liệu uh, những cái phần đi đông cát ra nó sẽ rớt ra ngoài và chúng ta xả nước trực tiếp luôn đấy, xả nước nó chảy ra trực tiếp chúng ta đổ nước trực tiếp vào đây luôn đây là cái vào của nó này đấy, thì chúng ta có thể à, vừa đổ ốc vào đây vừa đổ nước vào đây luôn thì trong quá trình máy cắt thì chúng ta sẽ đổ nước vào để nó rộ sạch cái phần đít ốc được cắt đi và nó sẽ cọ sát cho ốc mình sạch hơn đấy. thì đây chúng ta ở tôi có thể nhìn rõ hơn cái phần à, lồng bên trong này đấy các cái lỗ sẽ được à, vát hình nón như thế đấy để khi ốc cái đít ốc nó nhọn nó sẽ lọt vào cái khe đấy và nó lọt vào cái lỗ lỗ sàng đấy. đấy và con dao ở dưới nó sẽ cắt cắt đi phần đít nhọn ra đấy và thường thường thì máy hiện tại bây giờ nó sẽ lỗ nó là lỗ 7 ly 6 ly rưỡi 7 ly thì nó là mức tầm trung nếu có thể cắt được loại ốc lớn hoặc ốc bé ốc lớn thì nó cắt uh, hơi cạn một chút hơi nông một chút còn mà ốc bé nó cắt hơi sâu chút nhưng nó đủ ngấm gia vị đấy và không bị vỡ con ốc chắc chắn bạn là bà con à, khi sử dụng thì nguyên con ốc sẽ cắt ra đẹp hơn và sẽ đảm bảo là nó ngấm gia vị trong quá trình mình sao nấu đấy. thì đây là đầu da nó luôn thì à, một một mẻ nó tầm khoảng độ à, một cân đổ lại thì chúng ta sẽ cắt tầm trong tầm uh, 4 3 đến 4 phút hoặc là 4 đến 5 phút tùy vào trường hợp mà chúng ta thấy ờ, sản phẩm chúng ta chưa chưa đạt yêu cầu muốn nó sạch hơn và muốn nó cắt nó hiệu quả hơn để như thế nó chạy tầm khoảng 4 5 phút thì khi ờ, khi chúng ta cảm giác nó xong rồi chúng ta rút ra này rút cái tấm này ra đấy thì ốc chúng ta rớt ra luôn sử dụng rất là đơn giản dễ dàng đấy, trong quá trình sử dụng chúng ta nắp lại để ờ, ốc nó sẽ được quay tròn bên trong và lấy dao nó sẽ cắt lại đấy. đây thì uh, đây là tấm mica nó che phần trước này chúng ta có thể nhìn nguyên lý hoạt động ở trong máy luôn đấy thì đây các cái lỗ này thì để cái lấy dao nó đến này sẽ đến một hàng lỗ đấy và lần lượt như thế và như thế nó sẽ đến các hàng lỗ tiếp theo đấy quay lên đấy nó đập vào hàng, hàng này thì sẽ được cắt ra đập ra đấy. ở hai đầu sẽ có hai vòng bi hai cái phớt đấy đây hai vòng bi này đơn giản thế thôi còn máy sử dụng được 220V điện gia đình con phở sau hộp điện máy này còn ở đây là phần à, bánh răng và dây cu lắp ráp dây cu loa của nó thì ở trong này sẽ có ba cái bánh răng ba bánh răng đấy ba bánh răng và cùng một dây cu loa chúng ta trong quá trình sử dụng chúng ta chỉ cần tháo ba con ốc ra này đấy để thay dây cu loa này chúng ta nhìn thấy đấy dây loa nó chạy như này đấy nó trục này ăn vào cái bánh răng bên này ăn bé bên này đấy, chuyển động lên trục của vòng lồng bên trong bùn bên trong đấy dây loa ở đây cái việc tháo lắp rất đơn giản thôi máy sẽ được ờ, tháo rời toàn bộ bằng ờ, lắp ráp bằng ốc đấy kể cả phiếu ra phiếu vào cũng thế sau này chúng ta hỏng hóc vấn đề gì hoặc là cần sửa chữa hay là tháo ra để vệ sinh thì đó rất đơn giản chỉ cần tháo ốc ra thôi là xử lý xong Đấy, đây là con máy bé dành cho ờ, hộ gia đình nhỏ lẻ hoặc là quán ốc bé thì ờ, lấy máy này còn ờ, bên này là máy lớn này dành cho những dịch vụ cắt thuê hay là những cửa hàng nhà hàng về chuyên về ốc Đấy. đây là máy của nó này một thép nhé Đấy, không máy bằng thép này tôn này khung bằng thép này Đấy thôi cái ốp nó ờ, mở máy lớn này nó sẽ không chạy theo gulua nó chạy bằng xích bằng bi Đấy, bánh răng của nó bánh răng bằng uh, sắt Đấy, thì trong quá trình sử dụng chúng ta chỉ cần uh, à, tra thêm dầu mỡ vào thôi Đấy, thì ờ, trước đây chúng tôi chúng tôi đã có một số video để uh, mở ra giới thiệu các bạn sản cụ thể trong máy Đấy là nó chạy bằng uh, bánh răng các thứ Đấy. Đây, chúng tôi có kèm à, hai cái hai cái thanh xoắn như này vào soi này hoặc là ở móc vào trục của motor và trục của bánh răng bên sau Đấy, kèm này chúng ta dùng thời gian lâu dài mà nó bị gì xét hay là trường hợp nó bị uh, hao mòn thì chúng ta có thay tại nhà rất là tiện Đấy, motor của nó motor dây đồng bảo hành 12 tháng khung máy được làm chắc chắn này nó là có ba chân Đấy, thì ra à, của nó là cũng như kiềng ba chân chắc chắn hơn so với chúng ta làm bốn chân thì cái chân nó không đều ba chân nó sẽ dễ hơn và nó không bị không bị rung lắc đấy, tôi còn lắp sẵn dây điện hết đầy đủ tất cả đấy. thì ở ở trên máy lớn nó sẽ có chút uh, cải tiến hơn đó là ống nước đấy tôi cắm ống nước vào đây không cần đổ trực tiếp vào phếu nữa mà cắm ống nước vào đây luôn nó sẽ đây tôi sẽ mở ra các bạn xem luôn đấy đây là bộ bên trong nó này thì trong khi chúng ta muốn vệ sinh các thứ rút cái tấm này ra đấy, lấy cọ rửa trực tiếp vào đây luôn hoặc là mở cái nắp thùng ra đấy thì đây đây là đường ống nước của nó này đây đây là đường ống nước của nó này chúng ta cắm nước vào ở trong này có một cái ống vòi ống nhựa này mà phun nước trực tiếp vào lồng luôn để khi chúng ta ốc nó bắt đầu nó quay theo cái chiều nó thì nước sẽ bắn vào trực tiếp và nó sửa rửa sạch ốc luôn Đấy, ốc sẽ ma sát vào nhau rửa sạch ốc luôn và dội phần ờ, đi ốc được cắt ra xuống dưới Đấy, còn đây là phiếu phiếu vào nó phiếu vào thì vẫn là bằng nhựa thôi là nhựa cứng này trắng nó ờ, bắt vào ờ, đây bằng những con ốc như này sáu con ốc và ở hai đầu là có hai vòng bi lớn như này bi lớn này đấy đây đầu ra của nó đây đầu ra sẽ có một tấm rút thế này thì xinh khi chúng ta xong thì chúng ta chỉ cần ờ, rút ra thôi đấy máy sử dụng rất là đơn giản Đấy. rồi khi chúng ta sử dụng thì cần đóng lại chắc chắn này đây là cái khóa đai của nó để mở ra mở lồng tiếp ra luôn Đấy. mở ra Đấy. đây lồng trong của nó này. Đấy. thì nó sẽ có hai con dao đối nhau Đấy, để đảm bảo năng suất nó cao hơn trong quá sử dụng Đấy quay rất là nhẹ Đấy. rồi bây giờ sẽ làm rỗng cái này để uh, cái phần đít ốc của cát ra nó rất trực tiếp xuống dưới và nước cũng, nước trên nó bơm xuống thì, uh, thì uh, phần đít ốc nó sẽ được rửa trôi ra ngoài Đấy, nó sạch sẽ đấy thì là toàn bộ uh, chi tiết uh, hai sản phẩm máy cắt đít ốc đấy, thì uh, máy sẽ được uh, cắt sạch và dội nước sửa sạch cho ốc của chúng ta cho những đĩa ốc ngon sạch sẽ cắt đều nguyên là ngấm gia vị đấy thì các bạn có nhu cầu mua máy cắt ốc dành cho hộ gia đình hay là dùng để uh, phục vụ khách thuê thì vui lòng liên hệ uh, ờ, điện máy cường linh cũng như điện máy thịnh thành địa chỉ uh, số nhà 36 thôn thôn bảng đường cổ điển xã tư hiệp thanh trì hà nội hoặc có số điện thoại chúng tôi góc cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều like và đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn